còn những cầu thủ mạnh nhất của mình ra thì anh em thấy bên phía West Ham có Anthony đang ờ, đá hàng công cao nhất nha còn bên phía MU thì có Rashford nè Fernandes nè Sancho nè thì đây là do tới dòng loại trực tiếp gần tới chung kết rồi nha anh em thì anh em cũng thấy tung với những cái đội hình này ra là hai đội MU đang nắm ờ, chắc cơ hội ờ, đi tiếp nha anh em thì anh em xem cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía MU thì đang có một cái chuỗi thăng hoa nha chỉ toàn thắng và hòa thôi chưa để thua một trận nào hết còn trong khi đó bên phía West Ham cũng có phong độ rất tốt nha họ trong 10 trận gần nhất thì West Ham thắng 4 trận và để hòa 3 trận thua 3 trận còn bên phía MU thì anh em thấy cái phong độ MU này đang lần lấy lại phong độ nha đang khẳng định vị thế ngoài hàng Anh rồi đang có một cái chuỗi thắng rất dài nha anh em chưa có để bại một trận nào trong 10 trận gần nhất còn cái lịch sử đối đầu của hai đội thì anh em cũng thấy rồi MU luôn thắng West Ham với cái tỷ số cách biệt là một bàn nha anh em đây anh em cũng thấy hai trận gần nhất MU với West Ham thì MU đã thắng West Ham với cách biệt là một bàn còn thành tích tích chơi trên sân nhà của MU thì anh em thấy MU chơi trên sân nhà hầu như MU chỉ toàn thắng và hòa thì chơi lên sân Etihad đó anh em toàn thắng và hòa chưa để thua trận nào nha còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận giữa MU và West Ham này thì là đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại MU đang chấp 0,75 nha anh em và tài xỉu 2,75. Thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo là kèo đội chủ nhà MU và anh em vào cái mã kèo tài cho mình anh em chủ yếu cái trận này anh em vào cái mã kèo tài mạnh tay cho mình hai đội ra cái sơ đồ um, này uh, khả năng là ra tài rất là cao nha anh em còn cái tỷ lệ mà kèo gốc thì anh em cứ nằm cái mã kèo tài mạnh tay cho mình còn cái kèo trên thì anh em cứ chờ kèo tuột xuống ờ, còn nửa trái thì anh em vào kèo cũng được anh em này vào kèo tài trước cho mình nha còn cái tỷ lệ kèo gốc thì kèo gốc là MU chấp 2.5 nha anh em và tài xỉu gốc thì nó là còn đây là cái bản kèo thực tế nha anh em thì hiện tại MU đang chấp với cái mã kèo là lên kèo anh em MU chấp 1 nha và tài xỉu 2.5 thì anh em cứ vào mạnh tay cái mã kèo tài 2.5 cho mình nha thì hiệp 1 anh em có thể vào cái mã MU chấp 0.25 còn góc á, góc thì anh em cứ nằm mà MU chấp góc cho mình nha chấp 1,25 nè anh em nằm full trận và hiệp 1 thì anh em cả nằm MU chấp góc 0.5 nữa nha tài góc 4.5 luôn anh em có thể mua lót cái mã tỷ số một điều cho MU nha hoặc là 21 cho MU thì nếu anh em nằm cái mã kèo trên anh em sợ thua thì anh em cứ lót cái mã tỷ số một điều anh em có thể gỡ được chút đỉnh nha đó là những mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em thì anh em nào mà trùng máu với mình thì có thể đánh theo kèo của mình còn những anh em nào mà muốn chơi nhiều kèo hơn thì cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình đó là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình đưa tất cả anh em vào nhóm để nhận nhiều kèo hơn để anh em chơi một cách hiệu quả nhất nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cái trận MU và West Ham cho tất cả anh em anh em nào đang xem thấy hay thì để lại cho mình một lượt đăng ký kênh và một bình luận nha